Ồ, oh, nay là ngày của em đi ăn ờ ờ rồi bỏ vô trong cốp xe à, ngày này là ngày em đi ăn à, buffet cả nhà ờ chào cả nhà đi chào cả nhà thư mời cả nhà đi nha rồi cô đi vô trước đi cô cô đi vô có lại cha em đi sao rồi đi vô đi rồi ừ dạ rất là đông rồi vô đi dẫn này cứ vô đi cứ dẫn vô luôn đi không sao đâu ờ, rất đông chú đẹp trai bắp vé nha cho nên ai cũng khoái quán này hết trơn mấy quán kia đó nó trễ lắm anh quán cái này sáu giờ mấy mới có giờ quán này nó sớm khoái này mới mở anh lâu chưa này mở lâu chưa lâu hả à? thấy trang trí mới không à? ồ mấy chú đẹp trai đang chuẩn bị nha chào hai à à tức là đẹp trai nhất à. làm lâu chưa làm được lâu chưa à, à, à. rồi chúc sức khỏe nha rồi ừ. Ôi chào anh đẹp trai Ôi những món ăn rất là thiện thành rất là đẹp nha cả nhà yêu rất là đẹp hấp dẫn lắm mọi người ơi những loại nước chấm rất là hấp dẫn mê ly gáp đi chọn gáp đi lấy đồ gáp lấy cái gáp gáp đi gáp đó món rất là ngon cả nhà yêu ạ à. ừ, vô con lấy dĩa chọn cái dĩa nào lấy cái dĩa đi dĩa đây nè dĩa dưới dĩa dưới dĩa dưới dĩa đây nè muốn lấy dĩa nào lấy muốn trồng dĩa đó ừ. rồi à, lấy đi lấy đi cho cô gấp gấp đại đi gấp bỏ cho nó gấp bỏ cho nó ngửa lên ừ. ngửa lên con tự gấp đi con lấy thêm cái đồ gấp con gấp đi ừ hôm nay là là thỏa thích nghe ra đi học là, là bóc đi ăn ăn búp bê vui với là vui ha ừ. rồi bạn nào cũng được con bạn nào cũng được không sao hết ừ rồi rồi rồi ừ đủ chưa đủ chưa là con bỏ đó bỏ xuống đó là lấy cái gì khác lấy gì khác gấp cái khác lấy gì khác nữa nha ừ, đúng rồi lấy gì khác gấp gấp cái khác gấp ra đây gấp luôn đi để để đó đi gấp luôn xong mấy cái là thêm nữa ừ. Ừ. đi theo cô thì hướng dẫn cho ừ. Ừ. tù quá trời tôm kìa thấy không bên kia kiếm rau này thoải mái ra ừ hơi bị nhiều ha ừ. ừ. bỏ cho cháu đi đó ừ đó ừ. quá trời hải sản tươi sống không Ồ. thư vừa ướt gì phải không thư vừa có điều ướt cao lên được mét nữa <laughs> cao được mét nó cũng ngon thấp được mét nó được ờ, thôi thôi ghế gì gấp đại đi đại đi cô gấp phụ cho cháu đi ừ. Ừ. Ừ. rồi sư cứ bưng dĩa cho cô bưng dĩa cho cô ừ. Ừ. đi ừ, ra đem ra bàn đi đúng rồi đây mấy món chia chế biến sẵn rồi đó món bên kia kìa ừ, gắp nó cứng cứng nó dễ gắp gắp đấy con ừ. BBQ ở bên cáp quê ở Bình Dương này cả nhà chúng ta vào xem và ủng hộ nha cho bạn Minh Thư nha đến thị trường Ánh Dương của Bình Dương nha ừ. rồi bạn Minh Thư à, cùng với à, cô Nhận Hương xinh đẹp đến từ vùng đảo của à, Khánh Hòa rồi bỏ đi lấy cái khác lên nhanh lên không lấy nữa cầm cho chắc cầm hai tay cho chắc người tư rồi rồi rồi thôi nữa đi gấp nữa đi cái món chế biến sẵn kìa ừ. đợi gấp đó miếng ít ít thôi chung như đó luôn lại lấy đũa đấy con lấy đũa lấy chén rồi chứ chưa lấy chén lấy đũa gì hết mà đúng không sẵn sàng chuẩn bị nha ừ. Ừ. quá hấp dẫn ngồi đó đây con đảo qua ngồi đó lấy ghế gấp đảo qua trở, trở qua trở lại lật lên lật xuống là cái nướng đang nướng quá trời đông luôn ừ, mới 4 ờ, giờ mấy mà đã đầy khách rồi mới lịch sự trang trọng ngày lễ sắp tới các bạn nên chọn địa điểm này là địa điểm ờ, đón tiếp bạn rồi vui chơi rất là vui à. và chúng ta sẽ trở lại với bạn Bình Thư nha bạn bình Thư lạc đi lên nó nước chính rồi đó đảo qua đảo lại ừ đúng rồi đó là với bạn bình Thư nha bạn bình Thư đang nướng nha các bạn nướng hào sữa và nghiêu đúng rồi ừ. ừ. đảo tôm lặt tôm lên cái trái rồi con đó tôm á con tôm là trái rồi lật con tôm lên đúng rồi đúng rồi lật lên dưới lên trên đúng rồi quay lại ừ. đúng rồi đơn giản thôi Ừ. ừ. đúng rồi đúng rồi thư bỏ mấy ngày lên cho nóng luôn nè mấy cái miếng xúc xích luôn cho nó nóng ừ. ừ. đúng rồi đúng rồi thư bỏ vô trong đó cho nó nóng luôn gấp bỏ vô thư, ừ, thư rất là giỏi ha ừ. Đồ, cô nhượng hương trở lại ừ. Thêm những món nước chấm rất là tuyệt vời Rất là vui Wow Hấp dẫn quá ừ còn thiếu món gì nữa không cô cầm ờ, gấp thêm luôn đi mất công đi nữa ừ. Ồ, hấp dẫn quá hai bạn Minh Thư ừ, bạn Minh Thư trồng dĩa lên đi cho nó gọn trồng dĩa lên bỏ sát qua đây cho nó gọn rồi bỏ lên đây trồng lên đúng rồi ok ừ. ừ. à, bằng, bằng Minh Thư lật mấy con hào với mấy con nghiêu lại cho nó đàng hoàng đi đúng rồi lật lợt cho nó nghiêm túc nha ừ, ừ, đúng rồi ừ. lật lại hết cho nó chín đàng hoàng đã qua đảo lại cho nó chín Ồ, bạn Minh Thư rất là giỏi ha Wow ừ. Quá là giỏi luôn, quá tuyệt giỏi luôn ừ. thơm nữa người mấy người cả bạn cả nhà nghe thơm rồi đúng không đó món ăn rất là phong phú đa dạng uhm. tiếp là món gì đây ô bánh bao bánh bao rất là đẹp nè thư Thấy không? bánh bao rất là đẹp đúng không bánh bao mẫu gỏi ô bây giờ đến ốc len ốc len phải không cô ốc đó ốc gì cô cô Hương à, biết tên ốc này không à, ốc hương à ốc hương nhỏ hả à, ốc hương nhỏ uhm cô Hương lại gấp thêm mấy con tôm cô Hương tôm có vẻ ít đó cô Hương đây là món à, hà, hà, món hảo nhất của à, ba đây mà khoái món đó ừ. Ồ, oh, nương à, Thư rất là kiểm tra và chuẩn bị nướng rất là kỹ nha cả nhà. Ừ. Ừ. Ồ, cái món trắng miệng cũng rất là ngon nha cả nhà. Mình cắt trước luôn món trắng miệng luôn. Ồ, ngon ơi là ngon né đi gấp qua gấp lại đẩy qua đẩy lại ừ, đảo ra cho nó chín con ồ ngon lắm cả nhà đây là hải sản của của Bình Dương và cũng là món ờ, nướng ừ. bạn Minh Thư ở trường Ánh Dương ra là ba chở đi luôn qua đây à qua đây để hưởng thức món của ngày lễ chuẩn bị ngày lễ à đúng rồi bạn bạn Minh Thư chừng nào cũng được nghỉ lễ ngày mai là ngọc ngày 29 rồi đúng không ngày mốt là được nghỉ rồi đúng không Ồ rồi cô Hương đã đem tới thêm một phần hào một phần tôm nữa rất là ngon ừ, gắp bỏ vô đi con cứ gấp vô bỏ vô thoải mái ừ, đúng rồi ừ, đúng rồi ồ hấp dẫn quá rồi để cho nó nguội ừ gấp đây con gấp vô con gấp vô gấp tôm sống vô đã từ từ nó nguội chưa ăn được nóng gấp tôm sống bỏ vô ừ. rồi con gấp con tôm sống nó bỏ vô gấp tôm sống bỏ vô nướng đó gấp vô cũng như cô vậy đó gấp ừ đúng rồi ồ rất là tuyệt rồi gấp mấy con ấy luôn mấy con hào luôn mấy con uh, nghiêu và ờ, mấy con hào mấy con sò đúng không ừ. Ừ. rất là hấp dẫn quá hấp dẫn luôn thơm thơm ngừa ngào ngạt luôn ha mình tưởng là mình đi sớm nhất hay đây có nhiều người đi sớm hơn mình ha đến là thấy được có đông mấy chục người có trăm người rồi ừ. à, bạn thư có thể bật nắp nước ngọt uống đi bỏ vô mà uống ừ, bật vô là bỏ cắm hút vô hút mình khỏi đổ ra ly đá mình đá uống đá không được đúng không ừ, bật ra cái là bắt đầu mình chặn xuống rồi mạnh vô bật lên ừ, rồi để cho mình hỗ trợ bạn nha rồi nhét cái ống vô là mình hút được đúng không ừ, nhét vô là hút muốn hút là hút đi không sao hết ừ. ô rất là ngon đúng không nè à, rất là ngon rồi đảo đây đảo để nó cháy đảo đi cháy ừ, lật tới lật lui để nó cháy cháy hết ừ, nó cháy hết không còn gì hết đúng không ừ, rất hay và hấp dẫn quá wow. thơm ơi là thơm ừ, đúng rồi rồi đảo mấy con tôm mới bỏ vô đó con bỏ con tôm lại cho nó, nó cháy cái lớp dưới đúng không ừ. đúng rồi đúng rồi rất hay Thư sẽ làm được mấy việc đó mà đúng không ừ. Thư để cái chén một bên là nó không đúng trúng lấy cái chén qua bỏ qua bên đây là nó sẽ không trúng đó đúng rồi rồi bắt đầu à, Thư lật đi Thư lật tôm lại cho để nó cháy ừ. đúng rồi ừ. rất hay wow mm ngon quá hấp dẫn quá ừ. đúng rồi wow hấp dẫn quá oh. cô nhiều hương đã lại oh. ôi ngon quá hấp dẫn quá bò kho nữa đúng không ừ. Ừ. con trở lại đúng rồi nhiều món rất là ngon wow rất là ngon con cầm cái cây nó lặt lạng được cái cây đó cầm cái cây lấy cái tay cầm cái cây cũng tôm á cây sỏ tôm á ừ đó coi chừng nó rớt cái kẹp nha ừ. lắc lại đó là sao được rồi vậy là ok rồi tiếp cái cây kia cái con khác có cái cây khác ừ. đúng rồi mình đỡ lên cầm vô ừ, nghe không? phải thông minh lên đúng rồi ừ đó là còn một con nữa đúng không ừ không được cầm đầu đó nóng không được không được chưa được quay lại thôi ừ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi rất là hay rất thông minh ồ một con ốc có cần lật lại không ờ phải lật lại cho nó trái con ốc luôn ốc chắc không lấy nổi đâu đi im cũng được ốc không lấy nổi cái ốc vỏ nó dày không sao hết đúng không ừ, ừ, đúng rồi ồ thư rất là hay giỏi ghê đủ món luôn kỹ thuật đúng không ờ đúng rồi không sao hết cả nhà sẽ coi minh thư ờ, tự nướng nha ừ. Ừ, tự nướng hết nếu bạn yêu thích minh thư thì cho minh thư một like nha và sạc xuống đó và nhớ đăng ký cho thư một lượt rồi ok thư nói đi ừ. đúng rồi nếu yêu thích minh thư thì cho minh thư một like nha à và đăng ký cho thư một lượt nha vô trang của Minh Nguyễn Bình Dương rồi đúng rồi à, ok ừ. đó rồi vô Minh Bà Rồ Bình Dương nha là sẽ gặp Thư nha ờ. rồi thôi bây giờ chúng ta ngừng trong giây lát rồi hãy quay lại với cả nhà yêu nha ờ. ừ. Ừ. rồi cứ kiểm tra lại tôm đi nha ừ. Ồ, đủ thứ món cả nhà ơi Ồ, nào là bánh mì nè chấm nè rồi bánh bao gỏi nè rồi uh, rồi à, rau câu rồi xoài trứng lộn cua ốc hương tôm ốc hào sò rồi bò kho rồi bạn thứ ăn đi con cứ ăn đi ăn đi cô hương cũng ăn đi đây ăn nhanh lắm khỏi lo ừ ăn đi mình là caramel mà khỏi lo nhanh lắm đúng rồi đó đúng rồi lột có đâu bỏ ra không được không sao hết ừ. Ừ. nhả ra đó ừ. đúng rồi đúng rồi đúng rồi cứ ngồi ăn thoải mái nha muốn ngồi ngồi muốn đứng đứng sao không được hết ừ. cô nhường hương ở đây làm hoành tráng luôn đủ đủ thứ món luôn nghiên cứu trước ở nhà là sao mà bài bản quá trời luôn chắc có nhưng mình kêu nó sẽ đem có cái tâm người hữu tâm người kia em thấy em lấy họ đó có chứ sao đâu không có tâm ừ. ừ đúng rồi Ồ, rất là tuyệt ngon không ngon đúng không có muốn chấm cái nào không cay cô cô nhường hương cho em cái chén không miếng không cay chấm coi cái nào ít cay ờ cái đó ít cay đó chấm gì đó ha đúng rồi rất là hay nghĩa là không cay đúng không ừ. Ừ. đúng rồi không cay không cay là nhộn nhịp rất là vui và đang hoạt động rất là hoành tráng ừ. Ừ. đúng rồi ô cô ga lăng ghê quá cô lại giúp cho cháu ăn uống đồ ha ừ. rồi con chấm đi theo sở thích của mình đúng không chấm cái đó không cay không sao hết đúng không ừ. ô quá là tuyệt vời đúng không ừ. Ừ. hấp dẫn quá Ồ, này có cái cài đẹp quá ta Cài kiểu hoa văn rồi Ai cho mượn cái cài ngon vậy ta Cài tác giả đâu <laughs> Có cài đẹp dữ vậy ta Ồ ừ, Đây, món khoái khẩu của cô Nhận Hương đây Xin mời Wow Rất là ngon ăn đi ăn đi em ăn luôn đi ờ à, ăn đi ăn đi nó uống rồi nó uống cái nào không đá ông uống nó đi ừ. nó ướp sẵn có mặn lắm không con được không được đúng không ừ. thoải mái nay ăn không không hạn chế nha ăn thoải mái ừ. bữa nay à, đừng có nói sợ mập nha ăn thoải mái nha không cử nha hiểu không ừ. ừ đúng rồi đúng rồi mình không ăn đà ra ngoài cổng người ta không cho về ừ ta kêu mình khi dễ nói dở đúng không ừ. ừ có nhà cho đến với kênh Minh Nguyễn Pro của Bình Dương thì cả nhà ủng hộ và chia sẻ à, và góp ý bên dưới thấy không mình sẽ à, cố gắng sửa chữa khắc phục những cái lỗi trên video clip của mình mong cả nhà yêu thông cảm nha có gì thiếu sót nha bạn vâng, thư ăn đây ăn món gì nữa chỉ vô nha nhiều ốc rồi trứng rồi đủ thứ rất là hấp dẫn ừ. ăn đây cô ăn đi cô ăn đi ăn luôn đi cầm bánh mì ăn luôn chấm ăn đi sao đâu đường nào nó cũng dính mà Tư đang ăn con gì? À, con tôm đúng không? Tôm đó để nướng hay luộc vậy? à tôm nướng đúng không wow rất là hay phân biệt được luôn ừ. tôm rất là nướng ngon đúng không ừ. hào này giỏ nó dày nó có mau chín không ta chín liền à ừ. Ồ, hấp dẫn quá không sao không sao chuyện nhỏ đơn giản rồi con ăn món gì nữa ăn ngán tôm là ăn có món khác ăn cái cây kia kìa cái cây kia nghỉ tôm nữa ăn cái cây đó ừ. ăn tôm rồi nó ngán chứ mình ăn món khác không được không ha ăn nữa hả rồi ăn nữa đây ừ. cho nó đã ừ, không sao hết ừ. đúng rồi rồi mình nâng sáng lên chút nha cả nhà hồi nãy giờ mình không nâng sáng hơi tối chút xíu bây giờ mình nâng sáng lên hình ảnh nó là sắc nét độc đáo hơn nhiều đó dưới máy kỹ thuật số dạ 10 chấm ừ, rất là tuyệt vời cả nhà yêu sẽ coi bạn Minh Thư ngoạn mục như thế nào phải không ừ, với cô Nhường Hương rất tuyệt vời ừ. những món độc đáo không à cả nhà rồi thứ ăn món à, khác đây cho à, cho cho cameraman quay cái nó coi đúng rồi chấm vô nha ừ. thích chấm món nào là chấm món đó không sao hết ừ. ừ. chấm không có cần chấm không ừ. chấm này chấm nước chấm mắm nào mắm nó cay lắm được chấm mình mắm bên con thôi mắm cắm bên cô hương cay lắm nha đúng rồi ừ. chính xác ok ừ, coi giờ ăn đến cái món tiếp theo nha cô nhận hương à, chiều người thân của cô ấy cô cho ăn tôm cho, cho gút thấy mẹ luôn thèm tôm hả mày cho mày ăn cái bà mày không? ừ. con lựa mấy con tôm hoành tráng luôn tươi ướp rồi đẹp đẽ rồi ờ, giờ rảnh ra anh à, phục vụ ngồi bấm điện thoại thì chờ đã quá trời rồi ừ. rảnh rời ừ. giờ cũng là tầm 6 à, giờ mấy mà cũng chưa có người đông Ừ. chưa có người đông, nên khách cũng còn lây rai khoảng trống cũng rất là nhiều ừ, khoảng trống còn rất là nhiều nhưng mà sức chứa đây cũng phải hơn 1.000 khách một hàng người rất là đông ừ. cho nên ăn món khác nó đẩy hoài món đó chút nghỉ ăn món kia <laughs> ồ rất là ngon bạn Tư rất là fan ruột của à, anh ba anh ba cũng thèm mà hương cũng à, hư cũng rất là thèm không bỏ đấy không bỏ không sao hết ừ. ừ. đi một chỗ ừ. giải quyết hết một lố này đi chứ không để thất bại ừ. ừ. Đó, một lố này là chúng ta sẽ đi lấy uh, lẩu ừ. ừ, đúng rồi hư bữa nay là thả ga đây không có kiên cử bữa nay nha ăn lúc ga luôn ở nhà rồi à, mọi người ta cấm người ta không cho ăn nhiều sợ bị à, béo phì rồi phải không nay mình lúc ra đi có gì đâu cô Hương mới lên có 10 kg thiếu cho nhiêu thiếu mới lạng nữa 10 kg đầu năm giờ <laughs> đây món tôm của Vương đem lại là tươi rói rói này cả nhà ơi rồi chúng ta tấn công vô mấy món bánh mì với mấy món bánh bao rồi cho hết nha cả nhà rồi chúng ta sẽ à, đi lấy lẩu nha ô oh, bạn ấy vừa đi vệ sinh bạn ấy ra nè cả nhà à bữa đất xe wow à, vệ sinh thì bạn ấy ra nha đó, bạn ấy sẽ coi à, bạn ấy coi cô Hương ăn kìa con ăn cái món gì con ăn súp cua không thích ăn súp cua thì ăn cái chén đó có trứng cút đó ăn thì vớt trứng cút đi không ăn đúng không có ăn không không đúng không rồi giờ chắc lẽ là đi lấy lẩu hả cô Hương ừ. rồi rồi để cô Hương ăn hết con ốc cuối cùng đã à, để cô Hương có ăn hết con ốc cuối cùng cuối cùng cô Hương mới đi lấy lẩu được ừ. thôi cô Nhật Hương ơi ít nước thôi rồi được rồi rồi mình sẽ lấy ờ, đồ bỏ lẩu đi chứ không có lấy nước lẩu nhiều vậy chú ăn mất công lắm nha ừ, không hết rồi bưng về trước đi đã kiểm tra thử cái món nào mà nó phù hợp nó ngon bỏ vô cái nồi lẩu nó hợp nhất cái món lẩu đó cô nhường thương với Minh Thư sẽ lấy uhm, cô cháu rất là hợp ý tâm đầu ý hợp vâng wow. máy rơm xa nó là rõ cả nhà uhm, là hấp dẫn quá đi thôi chàng rảnh rỗi của phục vụ của quán nướng ờ, đều rảnh rỗi để mà bấm điện thoại chơi thoải mái giờ nó chưa đông người vì bữa nay là ngày còn một ngày nữa bữa nay ngày ngày lễ cả nhà nên năm ra mọi người chưa nghỉ hết những lễ nó chưa đông bắt đầu vào ngày 29 chiều 29 đến sáng 30 là rất là đông ừ. rất là đông rồi bạn Minh Thư đã lấy lẩu được về rồi, hấp dẫn đầy đủ rồi luôn rồi, cô cháu đã lấy hoàn thành món lẩu Thư à, Minh Thư chào cả nhà đã trở lại với à, kênh à, Minh Pro Bình Dương Ồ, Minh Thư đang đi lấy cái gì với cô Hương nãy vậy món gì à, rồi Minh Thư có thể giới thiệu cho mọi người là món lẩu gì không Minh Thư dỡ ra coi ờ, chưa nóng đâu Minh Thư dỡ được không chưa mới đây chưa nóng đang còn nguội lắm Minh Thư dỡ đi bảo đảm luôn không được ok không sao hết wow hấp dẫn quá ôi, ôi. thấy không là muốn ăn liền vậy đó ha Ồ, lẩu này lẩu gì ta? Thư biết không? À, lẩu hải sản đúng không? Thư nói nghe coi. Ồ, món rau rất là ngon nè, có một à, một giác mì nữa, có um, cái gì mì với gì Minh Thư dở cái cái cái, cái miếng mì là gói lên coi, coi thì có món gì dưới. Wow, rau, vừa ăn cũng đã no rồi cả nhà. Nên là là cô Hương lấy ít rau và ít uh, bò viên lại chứ sợ ăn không hết rồi người ta <laughs> phạt. À, vui được có ăn của, của búp bê là vậy, ăn không hết là sẽ bị phạt. Nên không có bỏ đồ dư thừa ừ. nên cô Hương là lấy ít lại lấy vừa đủ ăn rồi cả nhà xem chuẩn bị chút sang món lẩu nha à, giờ Minh Thư đang chờ đợi Minh Thư ăn món khác đã lắm rồi Minh Thư không cho ăn được nữa giờ chỉ ăn món lẩu thôi dạ trong khi chờ món lẩu thì Minh Thư ăn một miếng tráng miệng hay sao có ăn một miếng tráng miệng không rồi cứ ăn một miếng đi lấy một miếng tráng miệng cái đó là xài à rồi ừ, Minh Thư à, giờ ăn một miếng tráng miệng cho nó đỡ ghiền đi là chúc Minh Thư sẽ chờ ăn món lẩu tiếp bây giờ các món khác là mình đi phê lắm là ăn nổi nữa à, bữa nay thư à, bạn thư sẽ không cử kiêng bất cứ cái gì hết cho ăn tẹt ga luôn ừ cái bữa sợ mập bữa nay hết sợ luôn rồi à. Đó, bạn Minh Thư vừa thích vô đây nha Mê là thích vô banh bông đó không? Thích vô trong banh này không? Leo lên Ồ, oh, Minh Thư bỏ dép ra rồi, leo vô trong minh bông nha. Ô, oh, rồi, chào bạn. Rất là vui. Ờ, oh, cả nhà ơi, chỗ búp bê này có một góc nhỏ dành cho trẻ em, rất là vui đông người. Vô đi con. Ờ, rất là vui. Ừ, con chơi đi. Đúng không? Vui không? Nhẹ nhàng nghe Thư trừ trúc cái mặt của mình nghe mà con đang có mục phải không? Ừ. Ồ là vui à à ờ, thôi, thôi thích chơi đó không thì ra ngoài ngồi lên lên đây ừ. leo đường kia đi đường kia lên bước vậy nó đau chân lắm được không ừ. từ từ wow, từ từ từ lắm mình đó rồi rồi mang dép vô một góc nhỏ của từ từ con để cho bạn là mang dép đã rồi từ từ từ nha từ từ xuống rồi góc nhỏ của ngồi lên con leo lên leo lên từ từ từ để cho leo lên nghe, để cho bạn nữ leo lên đã leo lên leo cho con nào thích con nào lên đó như nhau à con nào cũng giống con ngựa vậy ừ. ừ. một góc nhỏ của búp ờ, bê rồi rồi tới đây lên đi rất là vui một góc nhỏ của búp bê cả nhà để ừ, đi để đi đúng rồi ga lăng ớn luôn ha ừ đẩy cho bạn gái rồi quá trời luôn dữ quá giỏi quá ô, quá giỏi wow, quá giỏi luôn ừ. quá giỏi nhỏ cái khu vui chơi giải trí của cốc cơ cả nhà rất là vui mong cả nhà ủng hộ và đăng ký like cho một lượt rất cảm ơn nhiều ạ à. kênh giải trí của Bình Dương của Minh Nguyễn Pro Minh Pro ra yeah, hợp lệ cả nhà cảm ơn ạ. À. sao qua bên bên tới ban chơi hả chưa đủ đôi chưa lại đẳng đi ừ. rồi bằng thư lại ăn món lẩu nghe món lẩu gì chín rồi Thư chơi phê quá thấy đã quá rồi chợt nhớ đến món lẩu đang chuẩn bị chín phải lại ăn thôi chứ cô Nhường Hương là một fan cuồng ăn lắm đó bạn mới đó bạn mới hai xin chào bạn con ở đâu à rồi bye bye hẹn gặp lại nên là cô Hương là fan cuồng ăn lắm nên là sợ lại trễ cô Hương làm hết luôn á mất công là phải <laughs> like sớm chứ không lại trễ là cô Hương mằng măng sạch sẽ luôn á à. cô Hương có sức chứa đến 10kg là nghe là thoải mái búp bê này là cô Hương tới ba lần là dẹp tiệm luôn á <laughs> Dạ yeah, cả nhà ơi muốn lẩu cô Hương đem rất là ngon cả nhà rau bây giờ bỏ vô nè đầy đủ hết wow, hấp dẫn quá đi không thể cưỡng nổi rất là ngon uhm, uhm. ngon ơi là ngon quá trời ngon luôn bây giờ là bỏ mì vô nó làm chúng ta ăn thôi hoành tráng quá cô Hương như có vẻ hài lòng và mãn nguyện lắm nãy giờ chiều giờ rất là thích wow ừ. ok ừ. rồi thư chuẩn bị chén đưa cho cô hương múc cho nha à, chưa chút xíu nữa ha ừ. Ừ thích ăn tôm thì sẽ lọc tôm tôm ờ, nướng nó không ngon bằng tôm luộc tôm luộc ngon đó tôm luộc nãy đó tôm đông lẩu nó ngon hơn ừ. đúng rồi mọi chuyện cũng đã gan tàn cuộc rồi cả nhà yêu ơi chuẩn bị món lẩu là món cuối cùng của cuộc chơi hôm nay đó ờ, chương trình chúng ta quay được hơn 40 phút rất là vui và video video xử lý hôm nay có điều gì thiếu sót sơ sót mong cả nhà lượng thứ và thông cảm nhé. Ừ, và nhớ ủng hộ và like cho thư thư chào cả nhà và ông và nói gì không thư nói gì sức khỏe cho mọi người à, xin chào à, hạnh phúc cho mọi người và à. gia đình rồi giờ nếu yêu thích thư làm sao dạ, À, rồi clip cho tim một hơi sắp tới thư sẽ ra một clip nhiều video ca nhạc mới đúng không à, à cả nhà thương nhau và con cò bé bé cháu lên ba đúng không à, như vậy rất là mới sắp tới Minh Phương sẽ phát hành đúng không ừ. đúng rồi cái cài này rất là mới cái thư nó có kiểu muốn xin khéo rồi đó mà nói cứ khen hoài cái cài đẹp xin <laughs> ông dám nhìn chủ nhân mà cái nhìn tôi sao <laughs> à. Ờ. Rồi, mong cả nhà chúng ta ủng hộ chia sẻ nha Rồi, dạ, Và góp ý xuống bên dưới Cảm ơn bình luận xuống dưới Minh Thư sẽ trả lời Đúng rồi, xuống bên dưới rồi nhớ sạc like và ủng hộ cho Thư một nút thích nha cả nhà Như vậy nè à, Đúng rồi Nha dạ, đúng rồi Thư sẽ trả lời lần lượt nha à, Tuy Thư mới ngưỡng cửa lớp 1 thôi chưa vô lớp 1 Nhưng mà Thư rất là biết và rành lắm cả nhà yêu ơi Rất là lễ phép với ông bà Với cha mẹ với mọi người xung quanh nha ừ, Đó Thư rất là tốt không bữa nay mà Thư mà không lễ phép và không biết nhẫn nhìn thì bữa nay Thư cũng đã 50 kg rồi đó cả nhà à, <laughs> kèm lắm bữa nay hết kèm nổi rồi <laughs> rồi mà, mà ăn đây ăn đây chín rồi đó gấp đi cô, cô Hương, Hương gấp ra đi ừ, gấp đi gấp đi Hương gấp đi ừ. cô Hương gấp cho cháu đi cháu không có rành cô lấy cái chén gấp cho cháu đi phụ đi chứ ăn vậy đâu có được ừ. nha con, con ăn cái gì ăn cái viên chiên không rồi đó, đổ qua đó ăn đó nghe rồi đúng rồi chấm đi chấm nước mắm gì con tùy con có chừng cay nha chấm nước mắm đó là nó không cay nước mắm kia nó là sẽ cay lắm ừ. đúng rồi thức ăn rất là ngon wow ù con tôm càng rất là to cả nhà ơi tươi rói vậy đó cô à, Hương là người quê gốc của Nha Trang nên là lựa món hải sản nào món sản đó là chất lượng à, không có chê điểm nào đó hết trơn kể cả ốc hương hay là món này món nọ là đều rất là ngon nhìn vô là ghiền luôn à, đúng rồi sắp tới nữa cô Hương có một đường dây nóng à, đặt tôm hùm để vô mình quay một clip tôm hùm rất là vui à, hình như 50 con một ký á 50 con một ký mà không biết một con nó được không phải hai à, không phải không lạng <laughs> à, nhưng mà hên xui đang chờ đợi các bạn hãy đón xem clip sau nha ừ, rồi còn bây giờ xin chào và hẹn tạm biệt nha rồi cô hương ngước cái mặt lên cái cô quay cái tay bằng tay cô hương coi rồi cô hương chào mọi người đi rồi máy bay rồi cả nhà nha à, chúc buổi tối vui vẻ và thành công trên mọi lĩnh vực rồi đừng à, quên và đón xem clip mới sau nha kênh minh Bà pro bình dương à, thân ái xin chào rồi, thân ái xin chào, Thư chào tặng mặt và con cái nha. Bye bye. Bye bye.